Xin chào toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về môn chơi tài xỉu thì uh, anh em biết được là trong cái cuộc chơi về tài xỉu thì sẽ có người được và người thua thì uh, anh em biết được là mình không sử dụng những đồ chơi liên quan đến công nghệ thì người khác người ta cũng sử dụng để làm sao người ta giành được chiến thắng ở những cái sân chơi về tài xỉu thì uh, đối với một số anh em ấy, luôn luôn tìm hiểu về những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ thì anh em xem qua những cái video của tôi là anh em hiểu được hết về những đồ chơi liên quan công nghệ thì à, đến với những cái bộ đồ chơi nào nó mới nhất và cao cấp nhất thì tôi luôn luôn chia sẻ cho anh em để giúp cho anh em có thể thắng được những cái sân chơi về tài xỉu thì à, đối với một số anh em ấy vừa rồi ấy, nhắn tin gọi điện hỏi tôi để anh em vào trong những cái sân chơi hoàn toàn là của người ta trong khi đó nắp và đĩa quân ổn là của người ta rồi thì anh em không thể nào anh em luồn được những cái bộ đồ chơi đấy vào trong những cái sân chơi của người ta được thì làm cách nào để giúp cho anh em có thể giành được chiến thắng ở những cái sân chơi đấy thì à, đến đoạn video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là dòng máy nghe hột tài xỉu hay còn gọi là máy phân tích về âm thanh của quân hột về tài xỉu thì à, nó nguyên lý hoạt động của những dòng máy này là sau khi nhà cái người ta nắp xong những tiếng hột tài xỉu thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh của quân hột và sau đó nó phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì trên nguyên lý của nó báo một dung sẽ là về xỉu máy báo hai dung thì sẽ về tài thì đây là những cái dòng máy cao cấp và mới nhất thì nó được cải tiến rất là nhiều so với những cái dòng máy trước kia thứ nhất là nó khử tiếng ồn và sân chơi và thứ hai nữa là cái khoảng cách của anh em đứng có thể là xa từ 3 đến 5 mét nên là rất là phù hợp đến những cái sân chơi tài xỉu của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn để cho anh em thấy được những cái bộ đồ này nó hiệu quả như nào để anh em áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu của anh em này thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ hộp tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường thì à, đối với một số anh em ấy mà theo dõi qua video anh em hỏi tôi là những cái bộ đồ này thì nó có nghe được những cái bộ hộp tài xỉu mà liên quan công chuyện hay không thì tôi cũng trả lời luôn với anh em này thì uh, tất cả những cái hột tài xỉu công chuyện hoặc những hột tài xỉu chợ thì máy đều có thể nghe và phân âm một cách tốt nhất cho anh em để các bước thông thường ở những cái sân chơi tài xỉu của anh em thì uh, ví dụ anh em vào trong những sân chơi ấy, anh em có quyền là kiểm tra quân hột như ngâm hột vào nước muối này thì những cái dòng hột tài xỉu chợ bình thường thì uh, nước muối sẽ sẽ lỗi cho anh em và bước tiếp theo à, sẽ thử lâm châm với quân hột hay về chén đĩa này thì ở đây chén đĩa thì là tôi quay video thì là chén đĩa nào cũng được không quan trọng về chén đĩa thì anh em mà muốn tìm hiểu về những cái dòng máy này thì anh em lên trực tiếp anh em cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên anh em có thể test về những cái dòng máy này thì không quan trọng là anh em cứ phải lên là anh em mua hàng để anh em lên để anh em tìm hiểu về những cái bộ đồ chơi như này bây giờ về xoay đèn về quân hột này thì đối với những cái dòng hồ tẩy chủ trợ hoàn toàn bình thường thì ánh sáng có thể soi xuyên qua như này anh em nhìn thấy không hoàn toàn trong suốt này anh em nhìn không hoàn toàn là ánh sáng soi xuyên qua này. anh em thấy không những hồ tẩy chủ trợ hoàn toàn sẽ trong suốt về đĩa thì những chiếc đĩa hoàn toàn bình thường thì anh em có thể dùng đèn anh em soi này hoàn toàn là không phát hiện cái tăng tích gì cả anh em nhìn thấy không về nắp thì à, anh em có thể dùng đèn anh em soi không phát hiện cái gì cả dấu vết gì gọi là những đồ chơi liên quan công chuyện thì sau khi nắp đĩa của nột của người ta như này thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi đấy anh em chỉ cần mang cho tôi một cái dòng máy nghe của tài xỉu này thôi anh em đeo trong người và anh em đứng khoảng cách là từ 3 năm mét thì bây giờ tôi sẽ bật lên và tôi test luôn cho anh em là tôi để trực tiếp ở đây còn khi anh em chơi anh em phải đeo trong người bây giờ tôi nói lại về nguyên lý của nó là báo một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài thì tôi chắc cho anh em tiếng đầu tiên này ở đây ai nắp được không quan trọng một người nắp máy báo cho tôi là một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu này mở tiếng đầu tiên xong có chuẩn xác này một một và bốn sáu nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này tiếp tục báo tôi lại một dung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi về xỉu này một bốn và năm mười nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này ở đây ai nắp được không quan trọng người nắp máy này báo hai tung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này hai bốn và sáu mười hai nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này tiếp tục báo tôi một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về xỉu rồi mở anh em xem này một ba và năm chín nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy báo tôi là hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về tài rồi mở anh em xem này như tiếng này là bị sai bị phản này tiếng tiếp theo anh em này thì tôi nói qua là những cái dòng máy này nó chỉ đạt cho anh em là từ 70 cho đến 80 phần trăm thôi nó không thể nào đạt được 100 phần trăm cả như tiếng này máy báo tôi là một rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh với tôi là phải xỉu rồi mời anh em xem này 122 anh em thua tiếng trước cái này anh em cỡ lại tiếng sau ngay tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mời anh em xem này 551 thì à, đây là tôi để trực tiếp ở đây để anh em cảm nhận về nghe nhịp rung của nó thì à, anh em xem qua video anh em sợ là nghe nhịp rung của nó kêu to này thì sợ người khác người ta phát hiện đấy hoặc là anh em chơi đêm tối hoặc người ngồi bên cạnh người ta có thể nghe nhịp rung của nó thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay này và tôi khẳng định với anh em những dòng máy này anh em đeo trong người là hoàn toàn rung không ai người ta phát hiện đấy bây giờ tôi cầm lên để cho anh em xem có nghe nhịp rung của nó hay không tiếng tiếp theo anh em này anh em nghe nhịp rung của nó không như tiếng này máy báo tôi là hai tung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về tài này mời anh em xem này ba bốn và năm mười hai nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp rung của nó không máy rung cực kỳ rất là êm máy báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về xỉu này mời anh em xem này hai ba và năm thì, à, bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây tôi test cho anh em một hai đến cuối này do cái thời lượng phát sóng của video nó không đủ dài nên là anh em thông cảm tiếp tục báo tôi là hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 5 năm và 4 giờ tôi tiếp anh em tiếng cuối này mẹ tiếp tục báo tôi lại về hai dung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi lại về tài này đánh tất tay tiếng tài là anh em nghĩ này 4 5 6 15 nút điểm tài thì anh em thấy không những cái bộ đồ này nó đạt cho anh em là từ 70 đến 80 phần trăm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 còn anh em nào ở xa thì anh em có thể gọi điện kết bạn qua Zalo còn đối với đặc biệt là những anh em nào mà đã quen biết và tin tưởng tôi rồi thì tôi sẽ luôn luôn tìm cho anh em về những cái dòng máy tốt nhất và bảo hành cho anh em thì anh em xem qua những cái video của tôi anh em nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo đấy